Hello, teacher. Hello, teacher. Teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, good evening. My name is Ngọc Khuê. yes, I know that. I taught you, Ngọc Khuê. And uh, look at this. Uh, today a little bit early for our class to start. Hôm nay cô cho các bạn vào lớp sớm một chút nha. Hello, Ngọc Quê. Ờ. Good evening. Hello teacher. Ờ, cô làm hết là Khánh Hà mới cắt tóc mái sao ấy? Quê cũng mới cắt tóc mái à? Dạ, cái tóc này là... Quê nhận được quà chưa? Dạ đúng rồi cô. Cắt lưng cô ạ. Bây giờ đang mọc dài hơn cô ạ. Dạ, à thế là thế bảo nhìn khác khác không? Quê dạ. nhận được quà chưa? Để được rồi, dạ, con chưa. À chưa à? Ok. Hello An Phú. Trời dạ, ơi. Hello teacher. Ai đấy ai đấy giọng nghe quen thế Who's there? Me. Phú à? à Phú, Phương à? Phú. Phú Phương đúng không? À Phú à? Hello teacher. À Phú rồi. Yeah, dạ, hello teacher and all of my dear friend kìa yeah, đấy. Ừ. Rồi các bạn chào nhau đi ừ. nào. Trời ơi, hôm nay cô cho vào sớm một tí để mình nói chuyện chút xong tịnh mình học. Stop một nước hạnh phúc nhất. gì? Đâu, xem nào, hôm nay Khánh Hà có mẹ ngồi cạnh Hoàng Tử Nguyên Khang, hôm nay không vừa gọi đâu à? Ngọc Huệ, sinh nhật cô là ngày nào thế? Wow, à, phải tháng tư cơ. Cô sinh tháng mấy hả à cô? Cô sinh tháng tư. Cái ngày mấy hả à cô? ngày 27 ạ. Các bạn có cần xem cung hoàng đạo không? Cung kim nghiêu nhá. con <laughs> chị kể cả sử dụng là con ngư. Đó. Cung học cô cung chị rồi. Hello teacher. Hello teacher. Vâng nghe, vâng cô nghe. Hello teacher. Thứ tư mình chờ gặp nhau. biết không tại vì là lớp mình bây giờ là học có hai buổi một tuần thôi nhá học thứ hai và thứ sáu rồi ôi hiền nào đấy con không xử nữa hiền đâu con là đâu rồi ở đây rồi anh lại nghe rồi đồng đồng hồ đâu bút đâu Cô ngày 15 mấy hả cô? Cô 27 tháng 4. Ui dồi ôi, thế hôm nay đợt này các bạn lại nổi nổi lên cái cái cái ờ, phong trào ờ, xem cung hoàng đạo ấy sao mà hỏi tên tuổi rõ thế con cung sử nữ cung sử nữ à ôi trời đất cô, cô con cung sử à. con con à? lớp hoàng cung nhé cô bây giờ, bây dạ. giờ, bây giờ mà xem là ngày ha, cuối năm luôn. Đấy, dạ. cho vào sớm để ngồi tán gẫu nhau tí là là bắt đầu toàn hỏi những cái chuyện dạ. đau đầu đấy. À, ông này. Cô con ông ai ai sao? mật nữ cái gì kìa? Mật cô cưng hả cô? Hả? Ai hỏi đây? Mật nữ gì ấy? thánh Hà playtime. Ôi dồi ôi, còn còn sợ quên bài còn phải ghi là playtime. Thật đấy. Ừ, mình học không ngươi khoe nào mặt ngạt cho con thế nào mà bắt óc lên não thế nào thế này đâu ok cô phải gọi con nhá không đúng không em đưa cho anh một cái level một với một cái level hai anh vào level mấy lên level 1 chị ạ. mấy cái chân này nè. Ừ. Chả đã bởi evening sắp đến còn evening teacher. Yes, evening. Who's there? Who's Good evening teacher. Good evening teacher. Good evening teacher. Good evening. Đây rồi. Thần đồng toán học Phạm Phú Tiến Minh đã Good evening teacher nào đấy ok so sắp tới sinh nhật con rồi he he ờ. ok tại vì lớp mình đông đông ấy để cô dặn một chút nhá rồi to let me know that you are ready for the class you need to command your full name for me please OK, to let me know that you are ready for the class now like Hey teacher, I'm here. So yes, like Nguyễn Lương Hà An, right? You comment for me your full name in the chat box, right? And maybe you will comment your date of birth. Các bạn có thể comment ngày tháng năm sinh của mình nếu muốn nha. Ok, Bùi Thùy Dương, lại Conan. <laughs> Ôi trời ơi. Yes, and uh, you can raise your hands by your icon uh -huh, to let me know that you have dinner yet and you are ready for the class? Okay, let me use my phone first. Hello, ạ, à? Yes, okay. Where am I? Where am I? My my mom is calling me, you know. My mom's calling me that didn't she has asked me, Hey Ngọc, hmm, have you have dinner yet? Đấy, đến cô lớn như này rồi nhưng mẹ cô vẫn gọi điện cho cô bảo là ăn cơm chưa, đúng không? Uống nước đầy đủ vào. Không có ai tốt bằng mẹ đâu, đúng không? Rồi nha, các con có yêu mẹ không? Yes, okay. Nào chúng mình sẽ comment tên cho cô nhá, comment tên cho cô và cả ngày tháng năm sinh nếu muốn, được chưa? Để đến 8 giờ 5 phút chúng mình sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Lớp mình hôm nay sẽ livestream các bạn học ngoan nghe chưa? <laughs> yes. Yes, yes, yes. Nào. Nếu mà các bạn con cô có con yêu mẹ nhất thế giới, cô yêu mẹ nhất thế giới luôn Ngọc Nhi sắp tới sinh nhật con Ồ ờ, rồi sao <laughs> Ok nào cô sẽ mở phần enable Waiting you room right OK, do you remember about the previous class? Ô bây giờ các bạn không comment tên à, chỉ comment mỗi ngày tháng năm sinh thì cô biết đâu mà điểm danh. Trời đất ơi bảo rồi đúng không đấy cả họ tên như lị mai sinh nhật em con <laughs> đúng là trẻ con mà vào ok chưa cô gọi con nhá ờ ok diệu anh tí nữa gọi bài khó <laughs> bài khó thì gọi diệu anh bài dễ không gọi <laughs> trung kiên này đúng rồi conan á khang à rồi nha xíu nữa cô gọi nhé thế lớp one này thì cô cô nhiều trò chơi cô gọi cả lớp thực ra nhá là mình sẽ có rất nhiều hình thức để cả lớp có thể tham gia cơ tuy nhiên có nhiều bạn ở trong lớp mình là đang học bằng điện thoại đó là không có điện thoại một cái chiếc điện thoại thứ hai để mình quét mã để mình cùng tham gia làm bài hiểu không đó cho nên là cô sẽ không thể nào mà để cho cả lớp mình làm bài được nó rất là hạn chế ừ chứ như các lớp lớn các anh chị lớn các anh chị có điện thoại riêng ấy à, các anh chị ờ, cầm điện thoại các chị quét mã quét mã vạch để các bạn vào bạn làm bài tập này ngay ở trên lớp luôn đấy nhưng mà lớp mình thì là nhiều bạn là cô biết là đang dùng điện thoại chỉ có một cái thôi cho nên là mình không làm được cái cái cái cái cái ờ, cái đấy nhá nha okay so yes is it five. So are you ready for the class? Yes or no? Are you ready for the class? Yes or no? Okay, I don't see anything. Okay, I need to come. À, cô sẽ nó cùng chí. Đâu, thầy Vương gọi cô kìa. Kinh không? đã thấy thầy Vương gọi rồi. Em rồi giơ tay gớm thầy giơ tay cào quá cơ. Cái tội vào lớp muộn là không được làm cô hốt đâu đấy nhá. Đúng không? Đấy cả lớp vừa nói rồi đúng. Đúng rồi, vào lớp muộn đòi làm câu hốt. Ừ, sau cho Hiền làm câu hốt nhỉ. Dạ. Yeah. Đúng rồi, cho sau cho Thảo làm câu hốt. Thầy câu hốt nhỉ. Dạ. Yeah. Đúng. Đúng rồi, vào muộn là không được câu hốt đâu nhá rồi ok à, đấy lớp mình hôm trước là nhớ là mình là học về cái câu chuyện này rồi là có tận hai bạn Mary và có mấy bạn hôm trước là luyện nói cho cả lớp đọc chuyện đấy nhớ không? đó rồi So today we will listen and read, then role play the dialogue. Ừ. Mình cũng sẽ tiếp tục hỏi là ai đang làm gì đúng không? Ai đang làm gì? So, where is your pen? I want all of you to show me your pen, please. Show me your pen. Show me your pen. Show me your pen. Nào pen đâu nhỉ? I have a pen here. Đúng rồi, các bạn được Trời ơi, thầy ơi, con cho thầy làm hốt rồi. Thầy livestream cho lớp con nhá nha thầy nhá ở lớp bảo nha nhá nha nha đi rồi pen đâu great I see your pen here good girl so look at the screen now okay we will use this pen to point to the screen are you ready yes anh Khoa ready rồi anh Khoa mới cắt quả tóc bốc lửa quá con ạ được đấy nào bây giờ mình mình mình trong lúc ờ, thầy Vương đang ờ, lúi húi để cho lớp mình livestream nhá thì lớp mình học nhá rồi ok listen page 6 activity 7 listen and read listen say read what's Timmy doing he's now what's Timmy doing Billy hỏi what's Timmy doing? cái lớp luyện theo cô nào. What's Timmy doing? One more time. What's Timmy doing? Great. Playing a computer game. Now, he's playing a computer game. One more time. He's playing a computer game đúng rồi chứ đâu là bạn nào một bạn giơ tay nào đọc luyện cho cô hai câu này nào Trần Duy Phong là vừa nãy thấy là rất là phấn khởi nào ask to unmute baby hello teacher hello Trần Duy Phong so what's Timmy doing he playing a computer game okay he's playing a computer game one more time he's He's playing a computer's game. Good girl. Uh, good boy. I'm sorry. <laughs> okay, so we will listen more. Thank you Trần Duy Phong. Đấy, Duy Phong đợt trước uh, lẹ bẹn lẽ lắm, Này, có bao giờ tới đâu nhưng mà đợt này Duy Phong tự tin không? Tự tin chưa? Yes. Chuẩn luôn, đúng là trò cô Ngọc. Được, 10 điểm cho một điểm vào class dojo nhá con nhá ai hack đấy ui trời ơi ai lại vẽ lên bảng cô thế cứ chả yêu thương nhau gì cả nhá nào rồi tiếp tục nào It looks like fun. Let's play a computer game too. Sorry, there's only one computer. Oh, I'm sorry. Okay, so what Billy say? Now, who can? It looks fun. Hey, let's play a computer game too. Sorry, there's only one computer. Ừ, Billy nói là trông có vẻ vui đấy nhỉ. Thế mình cùng chơi uh, trò chơi điện tử nhá. Thế thì Suzy lại phải xin lỗi rồi. Xin lỗi nhưng mà mình chỉ có mỗi một cái máy điện máy máy tính thôi. Thế bạn nào luyện tập nói lại câu này cho cô nào? Who can? Ôi rồi giơ tay nhá. Nào, Khuê nào, Khuê với cả Hana nào, Hân nào. Hello teacher. Hello teacher. Hello, so, Khuê is Billy and uh, Hân is Susie. So you practice for me. It looks like fun. Let's play a computer game too. Sorry. Sorry, sau tiếp nào. There's only There's only one computer. Mm, yes, there's only computer. Ngọc Khuê rất buồn đúng không? Ngọc Khuê cái câu này buồn quá đúng không? Go <laughs> Thế Suzy tiếp tục là ha, Hân nào, Hân tiếp tục nào. But vâng. I have a DVD. DVD. Mm. Ừ. Left What? What? Uh, movie. Movie. Nào, tại vì là tại vì là quê với Hana đọc trước cho nên chưa biết cách đọc đúng không? Thế uh, tiếp tục nha, thì cô cho các bạn nghe và các bạn đều đọc lại xem hai câu này đúng không nha. Thank you Ngọc Khuê và Hana mỗi bạn một điểm trong class dojo nha. Thank you. So, tiếp tục nào. Mình nghe tiếp nha. There's only one computer. Oh, too bad. But I have a DVD. Let's watch a movie. Ờ, đúng không? Khi mà Suzy trả lời là Ồ, ờ, xin lỗi, chỉ có mỗi một cái máy tính này. Buồn nhỉ? Thế thì Billy, ồ, ờ, chán thật đấy. Thế nhưng mà Suzy lại rất là rất rất là rất là tinh ý đúng không? Suzy bảo là nhưng mà mình có một cái đĩa DVD, chúng mình có thể cùng xem phim mà đúng không? Thế là who can, who can nào, who can uh, read out loud this? ai thể đọc lại đoạn này nào diệu anh đâu nhỉ tú phương này tú phương nha à. tú phương còn chinh phục cả cái lớp level 3 nữa cơ các bạn kinh lắm thấy thấy bảo học tập chăm chỉ lắm không nhỉ học giỏi rồi chả gọi nữa lêu lêu <laughs> nào đâu rồi nhỉ cô cô cô nhớ là có ờ, hôm nay cô hứa cô gọi cô vừa bảo là hứa gọi diệu anh mà mà cô không thấy diệu anh đâu ấy thôi tí nữa để cô tìm thấy diệu anh thì cô gọi nhá Thế bây giờ cô gọi ờ, thần đồng toán học Phạm Phú Tiến Minh thi Olympic cái xem nào. Hôm nay vào lớp sớm thế nào. Hello. Hello teacher. Nào đợi một bạn nữa nào, một bạn Nguyễn An Nhiên lớp 1C nào. lớp 1 à? An Nhiên mở mic nào. Ôi giời đang loài hoài quá. Nào hello. Hello teacher. Great. So uh, Phạm Phú Tiến Minh is Billy and uh, Nguyễn An Nhiên will be Susie. So can you practice this communication for me, please? Cho cái wow. nào sao? Khi mình đuổi. Đâu đâu đâu đâu, đoạn cuối đoạn cuối rồi. Oh, too bad. Oh, too bad. Susie nào. But. But. À con đọc một đoạn này không? Không ạ. À. à thế cô gọi bạn Khánh Phạm Khánh Hà Oggy nhá. Oggy đâu rồi Oggy ờ, ờ. bay cuồng hết cả lên lên này. Oggy đâu? Oggy nó bay đâu mất rồi? Oggy đâu rồi? Oggy mở mic cho cô nào. Con đây, con đây chữ A kéo dài. Nào. Now this order, can you read aloud the, the phrase of uh, Susie for me, please? À. Ừ. Đây là làm Billy đó. Suzy. Nó con đọc to câu này cho các bạn nào. He is playing computer games. nào nào nào câu cuối mà. Ôi ờ. trời rồi, không tập trung, không tập trung, trừ một điểm, trừ một điểm. Vâng, vâng thôi đọc đọc câu cuối cho cô nào. I have the word. Ừ. DVD đờ bờ đờ trời đất ơi bà cũng DVD DVD ừ. Let's watch a movie. Let's watch a movie. Good girl. Nào, nhưng mà tôi có một cái đĩa. Con biết cái đĩa ở trên tay bạn này, cái đĩa này. Cái đĩa mà cho vào đầu đĩa để để để, để xem nhạc, xem phim ấy đó ờ. ha ừ, đúng rồi cùng xem phim nhé thank you ba bạn nha <laughs> thanh Linh Nguyễn An Nhiên thank you Phạm Khánh à Khánh Hà nha rồi nêu nêu ừ, các không gọi xong thì gọi là nêu nêu rồi nha tập trung nhá yêu rồi tiếp tục nào đúng không ok nào so thì bây giờ mình chỉ quay quanh cái việc là hỏi ai đó ủi chết rồi uh, An Phú à bây giờ cả lớp uh, lớp sao mình mình lại để nhiều nhiều nhiều pin ở đây thế It's me, it's me, đợi cô tí Lớp mình á Cô cho Vương làm câu hốt rồi mà nhỉ Rồi cô nhắn thầy Vương Ok nào, vừa rồi thì mình cũng sẽ học là hỏi ai đó làm gì đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đến bài tập hỏi ai đó làm gì nha. Ok, are you ready? Are you ready for the lesson today? Yes, yes, yes. OK. Today we will have so many exercise here. Hôm nay mình có quá nhiều bài tập luôn. Các bạn đã sẵn sàng để chinh chiến chưa? Trời ơi, quá nhiều bài tập luôn. Mà hôm nay mình phải giải quyết hết các con ạ đúng rồi ôi rồi giơ tay quá giơ cây quá trên quả đất nào we go on the online US e game right today we will go on with the uh, okay who can now à, làm host rồi nha em nhá host từ bữa nãy rồi mà ok rồi ok I will allow the microphone here. Right? Bài của mình ngày hôm nay là nói. Nói nha con. Được chưa? Cô sẽ gọi bất kỳ một bạn để nói để xem máy nó có nhận dạng được không nha. Phát âm sai là không có nhận dạng được. Các bạn thấy cái thử thách này nó căng thẳng không? Nào, căng thẳng không? Sẵn sàng chưa? à, không hề căng thẳng đúng không thì không hề căng thẳng thì mình bắt đầu nha nào cô sẽ reload lại cái bài này nào hello hmm? today we have so many we need to go on verb 1, verb 2, verb 3 and verb 4. Hôm nay mình phải hoàn thành bốn bài này được chưa? Okay. And I will take your pronunciation as well, right? Remember, You just have one chance. Mình chỉ có một cơ hội để nói thôi và cô sẽ mở mic bạn nào thì các bạn nói luôn nhá. Các bạn sẽ giơ bài hít giơ tay. Và khi các bạn trả lời cô sẽ không nói một câu nào cả. Để bởi vì nếu cô nói thì mic sẽ nhận dạng giọng cô. Are you ready? Yes. Các con dùng cái cô vẫn xem trên màn hình mà yes, good. So, let's start with the verb one. They are playing tennis. They, they are, are, playing play tennis. They are playing tennis. He is fixing a car. He is fixing a car. One more time. He is fixing a car. He is fixing a car. No. Phương Nhi nào. She is blowing her nose. She, she is, blowing. blowing her nose. She is blowing her nose. She is blowing her nose. She is blowing her nose. She is drawing on the board. She is drawing on the board. She is drawing on the board. She is drawing on the board. They are holding hands. They are holding hands. They are holding hands. They are holding hands. They are holding hands. Ok cả lớp nha, căng thẳng không? Tại vì trong lúc mà cô nhấn các bạn là cô nhấn bất kỳ. Uh ừ -huh. He is bowling. He is bowling. He is bowling. He is bowling. Not right. They are talking. They are talking. They are talking. They are talking. Yeah. They are tall. They are talk. He is chopping an onion. He is chopping an onion. He is chopping an onion. He is chopping an onion. He is putting on a coat. He is putting on a coat. He is on a coat. He is putting on a coat. He is putting on a coat. okay, Yes. He is signing his name. He is signing his name. He is signing his name. He is signing his name. Nào không ai đọc được câu này à? He is signing his name. He is signing his name. Gần được rồi. He is sweeping the floor. He is sweeping a floor. He is sweeping the floor. He is chopping a floor. Hộ có hai bạn à? Các bạn xong các bạn tắt mic cho cô nhá. Đấy. Lần cuối này. The water is boiling. The water is boiling. The water is boiling. The water the is boiling. Water is boiling. The water is boiling. She is brushing. He is brushing his teeth. She, he is brushing his teeth. He is brushing his teeth. She is brushing his teeth. Đi thôi, anh ấy. He is brushing his teeth. Mm -hmm. She is cooking. She is cooking. She is she cooking. she is cooking. She is cooking. Khánh Minh đọc tiếp cho cô nào. She is getting a book. She is giving a Nào, Khánh Vân đâu? She is diving into the water. She is diving into water. He is pointing at the clock. He is pointing at the clock. Cố lên nào Anh. He is pointing at the clock. He is pointing at the clock. He is pointing. Ờ, trên nói xong mà. Trên nói xong mà. Con chưa nói xong cô. Tại vì là cô cô con có nói nhưng mà cho nó nhanh nào. Ok. Các bạn thấy thế nào nào? Quá. Các bạn có thấy khó không? Dạ có cô. Khó không? Mà không trúng chừng nào luôn đó cô. Đúng không? Nào. Đúng. Người đầu tiên duy nhất trong lớp mình nói được một câu hoàn chỉnh máy nghe được là ai nào? chưa? Các bạn nhớ ai đầu tiên không? Dạ không. À, Ngọc Khuê là người nói được câu đầu tiên duy nhất trong lớp. Đây nhá, luật trò chơi là như sau tức là trong quá trình mà các bạn kiểm tra cô sẽ bật bất kỳ một mic của bạn nào được chưa và các bạn sẽ nói lặp lại cái câu mà đài nó vừa mới cho nghe các con có quyền được nghe hai lần đến ba lần đó và nếu mà các con phát âm chỉ cần thiếu âm đuôi là một này thiếu âm gió là hai này hoặc là một câu các con đọc không trọn vẹn hoàn chỉnh thì máy sẽ tự động ghi nhận những cái câu bị sai đấy đúng không nó ghi nhận hẳn những cái từ con đọc thành từ sai đấy là con đọc thành cái gì nó ghi nhận hết và đánh vần ra hết đó là lý do tại sao mà từng bạn một ở đây nhớ cho cô nha việc luyện tập ngữ âm là một này thứ hai là luyện tập từ vựng là hai rất quan trọng các bạn không được chủ quan các bạn có muốn thử lần nữa không em muốn Dạ muốn. Lần này là cả lớp đều làm được nha Are you ready? Yes. Cả lớp là say yes cho cô nào vừa nãy cô mở một mic của bạn nào ấy. <laughs> Cô mở mic ừ. của ai đấy? Mi. Mi nào, mi nào. Có tên gì? Cô cô không cô không nhìn thấy cô không pin. Ố, đâu ấy? Tại cô, không, pin, cô không cô cô chỉ để mỗi hình nền hình của cô lên thôi, cô không biết là ai nói con con tên gì nhỉ? Nghe giọng quen quen. Khánh Đăng Văn. Ok à? Nào. Ai nhỉ? Em tên Vân. Vân Vân à? Vân à? Yes. À Vân Vân Vân đúng rồi, bảo giọng quen thế. Đó thì các bạn sẵn sàng chưa? Yes. Rồi cả lớp thấy bạn Vân bạn sẵn sàng rồi, cả lớp sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì comment yes cho cô nào. Yes, ok, nghe sợ chưa? Nào. Hiệp à, úi rồi Hiệp sao hôm nay vắng tiếng thế? ok rồi nha tiếp tục nào giờ cô sẽ thử gọi xem nào bởi vì các bạn nhớ cẩn thận nha có thể là mình nghe có vẻ là mình đang phát âm chuẩn nhưng mà sau bài vừa rồi thì các bạn mới thấy là chúng mình cần phải luyện tập rất rất nhiều đúng không yes. đó rất căng thẳng là bây giờ mình sẽ nghe một câu nó đơn giản hơn nghe từ thôi nhá Hello. Today we will study about animals here, right? Rabbit. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Duck. Duck. Duck. Duck. Duck. Duck. Duck. Duck. Duck. Duck. Duck. Duck. <laughs> Duck. Duck. Oh, okay. Duck. Elephant. để các bạn đọc xong các bạn tắt mic nhá elephant elephant elephant elephant fly fly fly fly fly fly dog dogs Dog. Dog. Dog. Dog. Dog. Dog. Dog. horse horse horse horse horse bull bull <laughs> No. Mouth. Mouth. Mouth. Penguin. Penguin. Penguin. Penguin. Penguin. Penguin. Penguin. Penguin. Penguin. Tiger. Tiger. dragon dragon dragon dragon dragon dragon Dragon. Giraffe. Giraffe. Giraffe. Giraffe. Giraffe. Giraffe. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. Fox. phốt tóc thở cụ mình nói một lần thôi rhino rhino rhino rhino rhino Rhino. Rhino. Fish. Yes. Fish. Birds. Let's see. First. First. Fish. Fish. Fish. Fish. Fish. Fish. Fish third. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Yes. Chicken. Window. Sẵn chưa? Đâu, cái câu một là con Mười làm mà không phải bạn quê làm đâu. Các bạn đọc không nhanh là nó tự nhảy ra bạn khác đấy. Được chưa? Ủa nhưng mà câu một là con đọc mà, có phải bạn quê đọc đâu. Yes. À, bây giờ xem nhá tắt mic cho cô nào các bạn làm xong một các bạn phải tắt mic luôn. Các bạn làm xong bạn ờ. tắt mic luôn. Chưa? Butterfly. Butterfly. Butterfly. Butterfly. Butterfly. Butterfly. Frog. Frog. Frog. Làm Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Shark. Skunk. Skunk. Skunk. Skunk. Skunk. tank. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. Spider. No. Spider. Spider. Spider. Spider. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Crocodile. Crocodile. No. Um. Rồi, khi mà cả lớp mà đã biết cách nói làm sao mà cho đúng thì nó đã khác đúng không đặc biệt đây này đúng không nhở các bạn nào đó thì có phải là sau bài này thì các bạn biết là bài tập về nhà của chúng mình là gì không hả Hương Quỳnh đoán xem nay bài tập của chúng mình về nhà là gì nào dạ thưa cô là bài tập nói chính xác hôm nay là chuẩn bị ra bài tập về nhà là bài tập nói nha chưa rồi, cô sẽ à, ra bài tập nói của chúng mình ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay các bạn chuẩn bị à, nói để giới thiệu về các đồ dùng học tập trong lớp. Được chưa? Giới thiệu về các đồ dùng học tập trong lớp viết vào trong vở nào để hôm sau ngày mai cô đăng bài tập lên nhá. Đó, vì, à, mình sẽ nói về đối giới thiệu nhá các đồ dùng học tập trong lớp này nó có màu gì này và nó là của ai được chưa rồi mình sẽ quay lại video lại và sau đó mình gửi bài lên trên nhóm giỏi tiếng Anh cùng con từng bài một sẽ được cô comment nói trực tiếp bằng video sửa chứ cô không không đánh máy để comment nữa như đợt trước một số bài các bạn đăng lên ở trên nhóm ấy là cô sẽ trực tiếp là react lại bằng video của cô để chữa được chưa nhỉ và sau bài này các bạn nhá bài tập nói rất quan trọng đúng rồi nhiều khi cô nói là các bạn phải sửa âm lại âm kia thì không có nghe cô đâu nhưng mà đấy xem ngày hôm nay nhá chúng mình sẽ phải nhìn nhận lại cái việc là mình học nói mình học các âm như nào sao chuẩn được chưa nhở và trong bài sắp tới về giỏi tiếng Anh cùng con ấy thì các bạn sẽ ờ, làm bài tập và gửi lại cho cô trên nhóm nhá để cô chữa cho từng bạn một nhá còn một số bạn mà hiện tại đang học 11 ở Pantado ấy đấy những cái bạn mà học 11 kia kìa những cái bạn mà học lâu lâu rồi đấy thì các bạn nói một cái là ăn ngay đấy các bạn thấy không mình nhớ nha không bỏ âm đuôi không bỏ âm gió phát âm liền mạch không mất quãng chỉ thế ừ. thôi và bài hôm nay là chúng mình cũng phải học kèm một kèm một ở trên Patado luôn á cô học học một một bình thường á ví dụ nha bây giờ nhá thì câu phải là bài hôm nay mặc dù là hơi buồn một chút tại vì là uh, không có nhiều bạn có thể phát âm chuẩn hết đúng không tuy nhiên là cô rất mừng là ngày hôm nay các bạn đều rất cố gắng để có thể phát âm chuẩn và nhiều bạn là nói rất nhiều lần ok rất là cố gắng và cô mong rằng là bài tập về nhà các bạn cũng cố gắng làm như vậy để cô có thể là chữa cho từng bạn một nhá còn bây giờ các con biết không sau một hồi luyện nói căng thẳng thì mỗi bạn nên có một cốc nước tại vì hôm nay quên mất có không nhận các bạn không dặn các bạn là lấy nước để uống ok chắc là cũng về rồi đúng không vậy thì bây giờ sau buổi học hôm nay chúng mình sẽ ra uống một cốc nước ấm được chưa nhở sau đó mình sẽ đi brush my teeth okay and you wash your hair wash your face and you go to sleep hẹn gặp lại các con vào thứ sáu vào lúc 8 giờ tối đúng chưa các bạn sẽ nộp bài tập cho cô trên hội nhóm tiếng giỏi tiếng anh cùng con nhá so now we need to say goodbye and see you on friday goodbye Goodbye, teacher. See you later. Bye, teacher. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Good evening. Evening. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye bye teacher. Bye bye teacher. Mới gửi trên Facebook hả cô? Facebook gọi tiếng Anh của con hả cô? Cô nhóm phải gửi con đấy. Ừ, Anh Phú. Nhưng mà con không biết. Con ơi. Ơi, con nghe. Đấy rồi đấy. Ủa nếu mà mình gửi cái tập video là mình làm từ game hay là mình tự nói vậy? Mình tự nói. Tự nói luôn hả cô? ừ diễn kịch hoành tráng vào ừ, thế thì được đấy con chỉ nói được đồ của con thôi nói đồ các bạn nữa giật búp bê của bạn khác không bảo là đây là búp bê của cả hoàng anh <laughs> con thì con lấy búp bê của con ờ, chị còn có rất là nhiều búp bê đúng rồi cho em mượn tí dạ. cô em này, không con không thể mượn đâu cô con chỉ cần lấy thôi ôi em là cô này cô cô là... rồi dương đúng không dương à dương có em trai đúng không chà đẹp trai đấy con <laughs> cũng có một em trai nhưng mà nó rất là nghịch và nó sẽ phá máy tính của con nên con không thể nào mà cho nó lên được đúng rồi thế không được ngoan như em của dương đúng không vâng chính xác rồi cô à, vẫn còn số nên không một tâm sự các bạn một tí